Hoài Giang xin kính chào quý vị khán giả thân mến của Duyên và Cổ. Xin kính chúc quý vị có một buổi tối bình an và hạnh phúc. Chúng tôi mong muốn mang đến cho quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý về các diễn biến quan trọng trên khắp thế giới đang diễn ra hàng ngày và hàng giờ. Chúng tôi lựa chọn dùng tôn chỉ, truyền thống, sự thật, lương tri để làm kim chỉ nam. Hy vọng có thể giúp quý vị có được những thông tin bổ ích, quý báu cho bản thân và gia đình. Rất mong sẽ nhận được sự đón nhận và ủng hộ từ quý vị khán giả thân mến của Duyên và Cổ. Ngay sau đây, xin cảm ơn quý vị thính giả cùng cập nhật những tin tức đáng chú ý trong bản tin tổng hợp tối ngày 4 tháng 1. Người Trung Quốc cùng lên, phong trào pháo hoa sau phong trào da trắng, nhiều người bị bắt vì đốt pháo ở Trung Quốc. Tuyên bố ít người tử vong nhưng Bắc Kinh đang gấp rút xây thêm lò hỏa táng. Bác sĩ Trung Quốc tiết lộ thiếu hụt thuốc men, 80% bệnh nhân có các mức độ viêm phổi khác nhau. Tin đồn chủng virus mới gây tiêu chảy, Trung Quốc lập tức cháy sạch thuốc trị sau một đêm. Năm mới nhận hung tin, lượng lớn quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc liên tiếp qua đời vì bạo bệnh. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, sau 3 năm không được đón năm mới một cách đúng nghĩa, mặc dù nhiều nơi tại Trung Quốc đã ra lệnh cấm đốt pháo, nhưng người dân vẫn tự phát xuống đường đốt pháo. Video lan truyền cho thấy nhiều người đã bị bắt vì đốt pháo, có người nói rằng đây là từ phong trào dây trắng đến phong trào pháo hoa. Một số lượng lớn video đã được đăng tải lên trên Weibo, TikTok và Twitter tại Trung Quốc đại lục, cho thấy vào tối ngày 2 tháng 1, một cuộc va chạm quy mô lớn đã nổ ra ở huyện Lộc Ấp, Chu Khẩu, Hà Nam. Trong đoạn video, hàng trăm người dân vây quanh một xe cảnh sát, dùng vật cứng đập vỡ và dùng chân đá. Chiếc xe cảnh sát bị đập hỏng hoàn toàn và bị lật nhào. Một người đàn ông thậm chí còn nhảy lên chiếc xe cảnh sát và nhảy múa trong khi những người xung quanh đang reo hò. Một đoạn thông tin trên Weibo cho biết, cảnh sát đã bắt được một người đàn ông vì tội đốt pháo, nhưng đám đông không cho người đi, sau đó thì xung đột leo thang. Trong đoạn video có thể thấy rất đông người dân đang tập trung tại quảng trường Bảo Long ở thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam vì một công dân bắn pháo hoa bị bắt nên đám đông đã bao vây và yêu cầu thả người. Một số cư dân mạng đại lục nói rằng đây mới là người Trung Quốc thực sự. Ngoài ra còn có video cho thấy một người đàn ông mặc đồ xám và một người phụ nữ mặc áo khoác đỏ đang vui vẻ chạy và đốt pháo trước sự chứng kiến của mọi người. Sau đó đã bị cảnh sát bắt và đưa đi. Một cư dân mạng khác đã đăng video cho biết, ở Trịnh Châu, một số quan chức quản lý đô thị đã xịt bình cứu hỏa vào một người dân, cố gắng ngăn anh tiếp tục đốt pháo hoa cầm trên tay. Trong đoạn video, 4 đến 5 người đang cầm bình cứu hỏa, được cho là nhân viên quản lý của thành phố, đang dùng bình cứu hỏa để xua đuổi một người đàn ông cầm ống pháo hoa. Về vấn đề này, cư dân mạng tin đồn tài chính cho biết, vào đêm cuối năm, cả nước mở ra một màn, xe cảnh sát phát loa thông báo không được phép bắn pháo hoa, nhưng người dân tự phát đốt pháo hoa nở rộ như nấm. Những năm trước, công an xuống đường không ai dám đốt pháo, Năm nay không cho đốt cũng đốt, bắt dân thì dân chặn xe cảnh sát. Kết quả là hầu hết cảnh sát đều để họ đi. Sau 3 năm kìm nén vì phong tỏa, không dễ gì chấm dứt phong tỏa, chắc chắn họ phải đốt pháo ăn mừng. Họ đốt không phải là pháo hoa mà là một loại phát tiết bị kìm nén đã lâu. Vào ngày 2 tháng 1, một người dân Bắc Kinh đăng tải đoạn video tiết lộ Mật Vân Bắc Kinh đang đẩy mạnh xây dựng lò thiêu đơn giản, chuẩn bị tăng công suất hỏa táng các thi hài. Trước đó, các phương tiện truyền thông nước ngoài đã đưa tin rộng rãi rằng tại nhiều nhà tăng lễ ở Bắc Kinh, một số lượng lớn thi hài không được hỏa táng kịp, thậm chí còn xuất hiện những người lợi dụng cơ hội để kiếm tiền. Vào ngày 3 tháng 1, nhân viên của Cục Dân chính quận Mật Vân đã xác nhận rằng chúng tôi phải trân dụng cả bếp lò. Nhân viên này cũng tiết lộ rằng nhà tang lễ ở Bắc Kinh đang quản lý những việc này. Ngoài ra, tất cả đồ tang lễ liên quan như quan tài, vải liệm cũng đã hết hàng. Một chủ cửa hàng quan tài ở Trung Quốc đại lục nói rằng đây không phải là trò đùa, đây là sự thật. Hôm qua có 6 người xếp hàng và hôm nay là 6 người và tôi phải làm việc ngoài giờ, sắp kiệt sức rồi. Vào ngày 3 tháng 1, tình hình dịch bệnh diễn ra nghiêm trọng tại Thượng Hải mà các chuyên gia ví nơi đây là như địa ngục trần gian. Trung Sơn, Đồng Nhân và các bệnh viện khác vẫn chật kín người. Hành lang và sảnh chật kín bệnh nhân đang thở oxy. Các y tá mệt đến mức gục xuống khóc. Một y tá thuộc một bệnh viện vừa khóc lớn, vừa nói Tôi không làm nổi nữa rồi. Làn sóng dịch bệnh này ở Trung Quốc đang lăn nhanh như cháy rừng, nhưng có bao nhiêu người đã chết vì dịch bệnh có lẽ vẫn luôn là một ẩn số đối với người Trung Quốc bác sĩ Trung Quốc tiết lộ thiếu hụt thuốc men, 80% bệnh nhân có các mức độ viêm phổi khác nhau. Mặc dù cơ quan y tế hàng đầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tuyên bố hạ cấp các biện pháp quản lý dịch bệnh COVID-19 của Trung Quốc và đổi tên thuật ngữ tiếng Trung cho bệnh COVID-19, nhưng các bác sĩ Trung Quốc đã đăng trên mạng rằng virus này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến phổi của hầu hết bệnh nhân COVID-19 mà họ đã khám. Vào hôm 28 tháng 12, một bác sĩ khoa hô hấp và chăm sóc tích cực từ Bệnh viện trực thuộc số 1 của Đại học Y y An Huy đã đăng trên Weibo rằng trong số 60 bệnh nhân mà ông khám tại phòng khám ngoại trú, 80 bệnh nhân đã bị viêm phổi ở các mức độ khác nhau. Bác sĩ này viết, hầu như tất cả họ đều dương tính với COVID-19 và hầu hết họ đều có đặc điểm của bệnh viêm phổi do virus từ các hình ảnh quét. Viêm phổi do virus corona chủng mới là đúng với tên gọi của căn bệnh này. Căn bệnh này không thể được xem là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp trên của bệnh cúm virus corona chủng mới. Sau đó các nền tảng truyền thông xã hội của Trung Quốc đã xóa bài đăng của ông. Một bác sĩ khác dùng hóa danh Tống làm việc tại một bệnh viện ở thành phố TT Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc đã nói với ấn bản hoa ngữ của The Epoch vào hôm 27 tháng 12. Hầu hết bệnh nhân đến với chúng tôi đều bị sốt và viêm phổi. Bác sĩ nói thêm, các bệnh nhân đã báo cáo các triệu chứng nghiêm trọng. Các bệnh nhân đau nhức xương cốt khắp người như có mũi khoan điện dùi vào xương. Một số người bị đau sát cổ họng đến nỗi họ không thể uống nước hoặc ăn uống, đến mức thở cũng đau. Trong khi đó, bác sĩ Trần dùng hóa danh từ một bệnh viện ở thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh, Đông Bắc Trung Quốc cho biết, nhiều bệnh nhân mà bà khám đã bị nhiễm trùng phổi. Anh chụp City cho thấy các bệnh nhân có đám kính mờ phủ trên phổi. Bà Trần cũng chỉ trích chế độ can trị vì các biện pháp Zero Covid nghiêm ngặt cũng như việc kiểm soát chặt chẽ các loại thuốc. Bà cho biết, chúng tôi đã hết thuốc điều trị COVID-19. Bệnh nhân của chúng tôi thậm chí không còn bất kỳ loại thuốc cảm lạnh và hạ sốt nào. Tôi đã kê đơn thuốc viêm phổi ngày hôm qua, nhưng thuốc này cũng đã hết hàng. Hai ngày trước, tôi đã tìm kiếm một số loại thuốc cổ truyền của Trung Quốc, nhưng bệnh viện cũng đã hết thuốc thảo dược Trung Quốc, kể cả gần khô. Bà Trần còn cho biết thêm, khẩu trang và cồn sát khuẩn cũng đã hết hàng tại các hiệu thuốc địa phương. Sau đó, bà đặt câu hỏi về việc kiểm soát sản xuất và kinh doanh dược phẩm của chính quyền. Có hàng ngàn công ty dược phẩm ở Trung Quốc, nhưng tại sao chúng ta không có đủ thuốc? Tin đồn chủng virus mới gây tiêu chảy, Trung Quốc lập tức giải sạch thuốc trị sau một đêm. Cũng liên quan tới vấn đề thiếu hụt thuốc men, sau làn sóng tích trữ thuốc hạ sốt từ đại lục ra đến hải ngoại, thì thuốc trị tiêu chảy là mặt hàng tiếp theo bị săn lùng. Vào tối ngày 31 tháng 12, một bức ảnh chụp màn hình nói về chủng virus XBB.1.5 đứng đầu nước Mỹ từng gây tiêu chảy nặng, kêu gọi mọi người nên tích trữ bột Demosmithia, viên nang Bacillus legion formis được đăng tải trên mạng xã hội. Sau đó, người dân tại các thành phố lớn ở Trung Quốc bắt đầu hoảng loạn mua và thu gom số lượng lớn các loại thuốc này, khiến thuốc tiêu chảy hết hàng chỉ sau một đêm, và điều này đã trở thành chủ đề tìm kiếm thịnh hành trên Weibo. Vào ngày 3, phóng viên của đài truyền hình Tân Đường Nhân đã liên hệ với các hiệu thuốc ở nhiều thành phố lớn của Trung Quốc và được biết rằng các loại thuốc chống tiêu chảy như loại bột Dark và Berberin đã hết sạch, đồng thời các loại thuốc khác để hỗ trợ điều trị như hạ sốt vẫn đang thiếu hụt nghiêm trọng. Người dân đại lục cũng cho rằng việc đổ xô mua thuốc trị tiêu chảy là do hoảng loạn phòng vệ theo lệ thường bởi vì người dân Trung Quốc không có cảm giác an toàn. Trong suốt 3 năm dịch bệnh hoành hành, họ đã thấy rõ sự thờ ơ của chính phủ và các quan chức. Những người đó chỉ lo vờ vét và bảo vệ chức vị trong đại dịch, chứ không hề quan tâm đến cuộc sống của người dân thường. Một người dân đại lục cũng nói với phóng viên rằng dịch bệnh này có đủ loại triệu chứng đi kèm như có người nôn mửa, có người tiêu chảy, có người sốt, có người đau họng như dao cắt. Xung quanh tôi ít nhiều cũng có người bị tiêu chảy, sốt cao cũng như đau họng và ho dữ dội. Đúng là có rất nhiều người bị nhiễm bệnh nhưng họ không có thuốc men. Và để không tử vong như những người xung quanh họ, chỉ có thể cố gắng hết sức dựa vào khả năng miễn dịch của chính mình để chống lại với bệnh tật rất thương tâm. Năm mới nhận hung tin, lượng lớn quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc liên tiếp qua đời vì bạo bệnh. Kính thưa quý vị, vào dịp cuối năm 2022, đầu năm mới 2023, một số quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc tại nhiều tỉnh, thành phố ở Trung Quốc đã liên tiếp qua đời với lý do bạo bệnh. Chưa kể cũng có nhiều người nổi tiếng trong làng giải trí hoa ngữ đã qua đời. Dựa trên báo cáo từ các phương tiện truyền thông Trung Quốc, chỉ sau kỳ nghỉ năm mới, nhiều ngôi sao và người nổi tiếng lần lượt qua đời. Theo liệt kê hiện tại, có được thông tin của 18 đảng viên lâu năm đã qua đời. Đa số những người này đều đã cao tuổi, trong khoảng từ 80 đến 100 tuổi. Trẻ nhất trong danh sách này là 65 tuổi thời gian qua đời chủ yếu trong khoảng nửa sau tháng 12 vừa qua. Tất cả các đảng viên lâu năm trên của Đảng Cộng sản Trung Quốc đều qua đời với lý do bệnh hoặc bạo bệnh. Giới quan chức Trung Quốc không tiết lộ lý do cụ thể về nguyên nhân tử vong của những quan chức này. Tuy nhiên, trong một tháng trở lại đây, dịch bệnh bùng phát khắp Trung Quốc, số lượng xác chết trong các nhà tang lễ tăng đột biến ở nhiều tỉnh, thành phố. Các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc, những người nổi tiếng trong giới văn học nghệ thuật, các chuyên gia, giáo sư vân vân lần lượt qua đời, hầu hết họ đều là đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc hoặc những người đứng về phía Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đáng chú ý nhất là vào mùng 3, ông Chu Lệnh Chiêu, nghệ sĩ thiết kế bức chân dung Mao Trạch Đông ở Quảng quảng trường Thiên An Môn vào quốc huy của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã qua đời. Vào trước đó, ông Hầu Nhất Dân, giáo sư tại Học viện Mỹ thuật Trung ương Trung Quốc, người tham gia thiết kế Đồng Nhân Dân Tệ, đã qua đời vào mùng 1. Chưa kể một số lượng lớn các đạo diễn và diễn viên nổi tiếng lâu năm trong nghề đều đã qua đời. Điểm chung bất ngờ khi tìm hiểu quá trình sự nghiệp của những nghệ sĩ, đạo diễn này lại cho thấy họ đều tham gia xây dựng nội dung hoặc đóng kịch trong các tác phẩm tuyên truyền cho lãnh tụ, chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc và các phim truyền hình tuyên truyền thế hệ trước. Nếu không tham gia thì cũng đều là những người thường ca tụng Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong đó có một số đạo diễn chuyên sản xuất phim chiến tranh đỏ cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Duyên Vọng Cổ hy vọng rằng quý vị sẽ luôn được bình an và khỏe mạnh mỗi ngày. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình bản tin tối hôm nay của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và yêu mến chương trình. Hoan nghênh quý vị để lại bình luận bên dưới để chia sẻ về nội dung thông tin tối hôm nay nhé.